nhung em tiếc nuối thêm rằng chỉ có lại những lời buồn trên mi mang những cái cơn kia từng lên đi thì lại ta trao về một ngày đây em nụ cười mỗi lúc mây tan vào đêm một ngày người khác hơn ngày mai nắng như hơn và ta thức dậy như đang lớn không giấc mơ trời

some Bang Ovan Coelho.